Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đàn em bị tóm gọn, lời khai có thể đưa Tô Lâm vào danh sách truy nã Interpol Chưa có vụ án nào mà dai dẳng như vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành Cứ mỗi lần vụ án liên quan đến bắt cóc lại cày sới lên là nguy cơ ông Đại tướng Tô Lâm bị biêu tên trên danh sách truy nã quốc tế của Interpol Không chỉ có Đức vẫn đang khơi dậy vụ này mà cả Slovakia vẫn thế hai vụ án ở hai quốc gia cùng nhắm vào một người, đó là ông Tô Lâm. Cuộc đời làm Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm thường gắn với những vết nhờ. Trước đây là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó lại tiếp đến vụ ăn thịt bò rát vàng, nghìn đô ở London. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành gây tai tiếng không những ở Đức mà còn ở Slovakia và Cộng hòa Séc. Hiện nay, cơ quan điều tra của Slovakia cũng đang điều tra cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này là Robert Kadinak, được cho rằng đã từng giúp ông Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thành đưa về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, người đã chủ trương trong vụ bắt cóc người giữa thủ đô Berlin của nước Đức vào năm 2017. Vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã 5 năm, tuy nhiên hiện nay nhà nước Đức đang khơi dậy với việc bắt giam một nghi can người Việt Nam vì dính đến vụ bắt cóc ông này. Đây là hồi chuông báo động rằng có thể tên tuổi ông Tô Lâm sẽ lại bêu lên một cách lần nữa không có gì là tốt đẹp. Lê Anh Tú là công dân Việt Nam đã bị bắt ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 theo lệnh truy nã đặc biệt của châu Âu ra ngày 11 tháng 6 năm 2019 cũng như lệnh truy nã của Cộng hòa Liên bang Đức ra ngày 2 tháng 11 năm 2017. Hiện bị dẫn độ sang Đức hôm 1 tháng 6. Lê Anh Tú bị cáo buộc hoạt động gián điệp, theo dõi và được sử dụng làm tài xế cho các hoạt động bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Đây là hoạt động ở cấp thấp trong hệ thống mật vụ của Việt Nam, tuy nhiên lại tham gia trực tiếp. Mà nói đến gián tiếp và gián điệp thì có ai không ai có thể không nhắc đến Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh báo chí Đức đưa tin người giúp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành đã bị bắt giữ và dẫn độ sang Đức. Sau 11 tháng đến Đức xin tị nạn, ông Trịnh Nhân Thanh đã bị bắt cóc ở Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 cùng với người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đến từ Việt Nam. Việc tổ chức vụ bắt cóc được cho là nằm trong tay của Phó Cục trưởng Cục Tình báo Việt Nam, ông Trung tướng Đường Minh Hưng, là người từ Việt Nam đến Berlin vào thời điểm đó. Cánh tay phải của ông Đường Minh Hưng chính là các sĩ quan tình báo trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức. Được biết, ông Lê Anh Tú sinh sống tại Cộng hòa Séc và bị lệnh bắt giam từ đầu tháng 11 năm 2017 nhưng đã kịp chạy thoát về Việt Nam cũng giống như ông Đào Cúc Oai đang trốn ở Hải Phòng. Khi đó, đồng bọn của ông Anh là Nguyễn Hải Long đã ở lại nên đã bị bắt và bị tòa thượng thẩm ở Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018. Gần 5 năm sau khi gây án, có lẽ ông Lê Anh Tú cảm thấy tình hình dường như đã an toàn nên đã quay trở lại Praha, nơi sinh sống trước khi gây án và đã bị bắt ở đây. Theo Bộ Luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức với tội trạng hoạt động gián điệp và tiếp tay cưỡng đoạt tự do, nghi can Lê Anh Tú có thể bị kết án tù lên tới mức 10 năm. Và việc Lê Anh Tú bị tù là đương nhiên, tuy nhiên vấn đề là cơ quan điều tra của Đức sẽ khai thác nhiều vấn đề khác ngoài những gì liên quan đến Lê Anh Tú. Ai cũng biết chính Bộ Công an Việt Nam đã chủ mưu trong vụ này nên khả năng người ta sẽ đưa tên ông Tô Lâm ra là rất cao cũng giống như lần trước khi xử bị cáo Nguyễn Hải Long. Lời khai của Lê Anh Tú không biết sẽ dẫn Tô Lâm về đâu. Rất có thể nó sẽ dẫn đến việc tên của ông Tô Lâm được bêu trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol. Lúc đó thì không có gì nhục bằng cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Robert Kalinak, cựu Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia cũng bị Slovakia bắt giữ vì dính đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Tại Slovakia cũng đã bắt người nhắm vào ông Tô Lâm mà điều tra và tại Đức cũng bắt người cũng nhắm vào Tô Lâm. Xem ra tên tuổi của Tô Lâm sắp tới sẽ nổi đình, nổi đám trên trường quốc tế. Ông ta nổi không phải vì một chính cách làm thế giới ngưỡng mộ mà rất có thể nổi vì được Interpol sướng tên. Người ta hay nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi hết thời thì họa sẽ ập đến như mưa, khó mà lỡ được. Bệnh tật ập đến, tên tuổi bị điều tra, xem ra Tô Lâm đang đối mặt với lắm họa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 800 tỷ bôi trơn, chùm cuối Nguyễn Thanh Long cần bao nhiêu tỷ để ông trơn. Hiện nay vụ án công ty Việt Á như là ung nhọt đang dần lở loét. Nó đang lan rộng trên khắp các tỉnh thành trên toàn Việt Nam. Nhiều người cho rằng con đường Việt Á thế nào cũng dẫn đến trước cửa nhà ông Nguyễn Thanh Long. Người dân Việt Nam đang còn rất uất hận về việc đè cổ người dân ra để ngoáy mũi ép bán bộ kit dầm của công ty Việt Á. Tội này ông Nguyễn Thành Long phải gánh và hiện ông Long đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, việc pháp luật có đụng đến ông ta hay không thì phải chờ xem đã. Ai cũng dự đoán sẽ tới lúc pháp luật sờ đến ông Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long tội rất lớn. Vụ công ty Việt Á sặc mùi tiền nếu không tiền thì một công ty tép diêu như Việt Á không thể bao trùm đến toàn lãnh thổ Việt Nam được. Nơi đầu có bệnh, nơi đó có mặt của công ty Việt Á. Quan niệm của giới gian thương lâu nay là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và Việt Á đã dùng những viên đạn bọc đường bắn hạ hầu hết những quan chức của ngành y nơi mà nó đặt chân đến. Cũng có phân tích cho rằng cho dù Phan Quốc Việt người điều hành của công ty Việt Á có tài ngoại giao đến đâu cũng không đủ khả năng quen biết hết mọi quan chức của ngành y tế cấp tỉnh trên toàn bộ Việt Nam. Ông này phải có quyền lực từ trung ương điều phối nên đi đến đâu cũng hối lộ mới chót lọt đến như thế. Và người có thể điều phối Phan Quốc Việt đi khắp các miền đó mới là trùm cuối. Trùm cuối là người nói mà quan chức ngành y cấp tỉnh phải nghe, kéo được quan chức bộ khác như người đứng đầu của Bộ Khoa học Công nghệ cùng hành động thì đó là ai? Câu hỏi được đặt ra. Có thể đó là Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, để buộc tội ông Long thì phải có bằng chứng, đây là trách nhiệm của Bộ Công an. Còn về mặt báo chí phản biện thì chỉ phân tích từ những dữ liệu có được và đưa ra dự đoán của mình. Đây là hình ảnh thông tin công ty Việt Á chi cho bôi trơn lên đến 800 tỷ đồng. Không ai làm không công cho ai bao giờ cả động lực để quan chức sai phạm là tiền. Nếu không vì tiền thì không thể nào xảy ra sai phạm rộng khắp như trường hợp của công ty Việt Á này được. Vào ngày 4 tháng 6, ông Tô Ân Sô, Trung tướng, tránh văn phòng ở Bộ Công an Việt Nam cho hay trong vụ việc ở công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt là giám đốc điều hành ở công ty này khai tiền bơi trơn lên tới hơn 800 tỷ đồng. Vụ án công ty Việt Á vẫn tiếp tục được báo chí đặt câu hỏi với ông Tô Ân Sô tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều ngày 4 tháng 6 vừa qua. Ông tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an trả lời rằng dòng tiền là yếu tố quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất sự việc. Trong một số vụ án khi khám xét có những bị can trong ngăn kéo có đến hơn 10 tỷ đồng. Việt Á cho biết họ đã hối lộ rất nhiều tiền cho các quan chức. Phan Quốc Việt khai bôi trơn lên đến 800 tỷ. Đây là kênh để nhà điều tra tìm ra thủ phạm. Ông tướng Tuân Sô nói tiếp, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng, tiêu cực, lực lượng công an đang tập trung hết sức để sớm có những kết quả. 800 tỷ để bôi trơn, át hẳn, phần của ông trùng cuối không thể bằng với phần của những người thấp cổ bé học được. Mày phải có nhiều hơn, thậm chí nhiều vượt trội. Ông Nguyễn Thành Long đã xén đi bao nhiêu trong cục tiền 800 tỷ là điều mà cơ quan điều tra cần phải làm rõ. Tiền đấy là tiền xương máu của đồng bào khốn khổ không thể để những kẻ bất nhân nuốt trôi cục tiền này được. Và mạng người cũng từ đó mà trôi theo. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn nói rằng Việt Á là ai sao lại có quyền lực chi phối lớn đến như vậy? Theo thông tin nhận được vào ngày 4 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy, có thể nói, thời gian mà ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long còn làm tại vị trí của mình chỉ có được tính bằng ngày. Ăn của người dân khốn khổ là ác lắm. Ông Nguyễn Thanh Long không trả giá thì xã hội này chẳng còn gì để người dân tin được nữa. Chung cuối cần phải bị trừng trị, người dân đang lợi ngày đó.